Ok thì đường link ờ, đăng ký tài khoản ấy mình sẽ để dưới phần là mô tả nội dung của video nha Sau bạn là ờ, click bấm chọn link đó, lúc này sẽ một giao diện như này. Thì ở đây chúng ta có thể đăng ký bằng ờ, số điện thoại này hoặc là đăng ký bằng nick email của bạn nha Rồi đây mình đăng ký bằng số điện thoại chẳng hạn này. Thì đầu tiên nhất là mục số điện thoại ấy, thì bạn sẽ đánh nhập số điện thoại của bạn vào nha Kế tiếp ở mục cộng 84 này thì bạn nhớ chọn là cộng 84 tức là Việt Nam cho mình. Rồi thì đây là cộng 84 rồi thì bạn sẽ bỏ chữ số không đầu tiên đi, nhập chín chữ số cuối của số điện thoại thôi nha Sau đó bạn là tạo một khẩu đăng nhập này kế tiếp ờ, xác nhận lại mật khẩu đăng nhập một lần nữa tiếp nữa một ờ, mã xác nhận này bạn sẽ nhấn vào mã xác nhận lúc này sẽ có mã xác nhận được gửi về số điện thoại bạn à, đăng ký này sau đó bạn tiến hành nhập vào đây nha kiếm được một ờ, mã mời mã thiệu ấy, thì bạn giữ nguyên cho mình nha cuối cùng nhấn nút à, đăng ký này để tiến hành à, tạo một khoản hoàn toàn miễn phí 100 trăm sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi thì bạn sẽ tiến hành đăng nhập này ở đây thì bạn sẽ là nhập số điện thoại bạn vừa đăng ký, sau đó nhập vào cổng đăng nhập và cuối cùng nhấn vào đăng nhập nha. Ok, sau đăng nhập thành công rồi thì đây chính là giao diện à, trang chủ của app này. Đó thì uh, hiện tại mình đang chơi trên web. Ngoài ra bạn có thể uh, tải app về uh, sử dụng trên điện thoại của bạn nha. Ok, thì ở đây sẽ có tổng tài sản này là mình đã đầu tư ở đây là 10 triệu này, có nhà tổng lợi nhuận ở đây là 3,58 MVG. Thì chỉ thêm ấy, MVG là một đồng token đồng coin mà chúng ta sử dụng để làm tiền ở trong app này nha. Kéo xuống tiếp này là lãi suất tháng của mình sẽ là 10% này trên ờ, tổng số tiền mình đầu tư đấy. Rồi kế nữa là tỷ giá hối đoái hiện hành này, tức là một uh, ờ, MVG này tương đương với 23.400 Việt Nam đồng, tức là tương đương với một đô nhá. Ngoài ra ở đây sẽ có rất nhiều thông tin về app này luôn, cũng như là các tin tức uh, thị trường này. Đó. Và đối với app này như mình chia sẻ là chúng ta sẽ đành uh, Lạp tiền vào để đầu tư nhá. Vậy làm sao chúng ta có thể lạp tiền ạ? Bạn sẽ nhấn mục đầu tư ngay ở mục trang chủ cho mình này. Rồi thì à, trước khi nạp à, tiền ấy, thì bạn sẽ là thêm tài khoản ngân hàng cho mình nhá. Ở đây bạn sẽ đánh à, nhập tên ngân hàng này. Sẽ có rất nhiều ngân hàng hỗ trợ luôn. Bạn sẽ đánh chọn ngân hàng phù hợp. Sau đó thì bạn sẽ là nhập số tiền bạn muốn đầu tư nhá. Bạn lưu ý này là nếu bạn đầu tư là từ 2 triệu ấy cho đến dưới 10 triệu thì lãi suất hàng tháng sẽ là 6% nhá. Còn nếu bạn đầu tư trên 10 triệu này thì lãi suất sẽ là 10%. Như vừa nãy mình đầu tư 10 triệu, bạn có thể quan sát thấy này là lãi suất của mình sẽ là 10% nhá. Ok thì uh, dụ như mình đầu tư 10 triệu thì mình sẽ nhập vào đây này Đó Rồi kiếm được một họ tên thật ý, thì bạn sẽ hành uh, nhập họ tên uh, viết in hoa không dấu và trùng với tên chia thẻ ngân hàng của bạn nha. Sau đó nhấn nút uh, đầu tư ngay này Ok nếu này sẽ một giao diện là chuyển tiền như này thì đây sẽ có số tiền bạn làm này Cũng là ngân hàng nhận này rồi uh, tên người nhận này cũng là tên tài khoản thụ hưởng rồi uh, số tiền bạn chuyển này Kế tiếp là nội dung chuyển tiền, nội dung chuyển quả nha Ở mục uh, nội dung này Có thể nhấn vào đây để sao chép này đó, sau đó nhớ chuyển chính xác đến à, số tài khoản kia của chủ tài khoản kia và nội dung chuyển tiền chuyển khoản như này nhá thì đó là cách nạp tiền vào này tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn à, mục đầu tư này thì bạn quan sát này thì ở đây sẽ có số tiền bạn đầu tư này cũng như là lãi suất tháng rồi tổng lợi nhuận hiện tại của mình nhá đó đó bạn có thể nhấn vào để xem thông tin chi tiết này ở đây sẽ có chi tiết lợi nhuận này là mình đã đầu tư từ ngày 14 tháng 8 này nhá đó và mỗi ngày mình nhận được 1,45 ờ, mvg ờ, này ok thì lát nữa thì mình sẽ tiến hành rút tiền để bạn là quan sát dễ dàng nha tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho bạn những mục khác ở mục tôi này thì ở đây có mục là lịch sử đầu tư này đó rồi kế tiếp là mục uh, chi tiết nạp tiền này kế nữa là đội ngũ chúng tôi này hay là động thái lợi nhuận này bạn thể quan sát thấy nhá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 rồi thì ở đây chúng ta có thể rút toàn bộ hoặc là rút tiền lãi nha. Riêng đối với rút tiền lãi này thì chúng ta sẽ không mất phí, còn rút uh, toàn bộ thì uh, bạn đọc ở dưới này sẽ mất uh, ờ, 10% phí hoặc là 1% phí này. Thì ở đây mình sẽ hành uh, rút tiền lãi nha. Như ở đây mình đang có 306.000 uh, tiền lãi này. Đó thì mình sẽ nhấn vào rút tiền lãi và nhấn vào rút tiền ngay ha. Rồi tiếp theo thì bạn sẽ hành uh, nhập mã bảo mật này. Ok như vậy mình đã rút tiền thành công. Tiếp theo thì bạn là nhấn mục lịch sử rút này thì bạn quan sát này là vừa lãi mình rút ra 306.000 này Đó lệnh rút đang được à, xem xét ha Rồi ok thì bạn quan sát này là lệnh rút của mình đã rút tiền thành công rồi nha Ok bây giờ mình sẽ chờ xem tiền à, về tài khoản ngân hàng của mình à, sau bao lâu nha Và bạn cũng quan sát nhá là tiền của mình cũng đã về tài khoản ngân hàng rồi này 306.000 này Như vừa nãy mình chia sẻ là chúng ta sẽ không mất phí rút tiền đấy Đó ở đây bạn có thể quan sát thấy nha Mình thấy tiền về tầm khoảng hơn 3 phút là tiền đã về rồi nha Ok và để biết thêm thông tin chi tiết về website này các bạn có thể truy cập vào trang web là metavn.cc nha. Thì ở đây có rất nhiều các thông tin về dự án này luôn. Là Metaverse Gold này, giới thiệu này, đầu tư này, bảo mật này, hạng mục quảng bá này. Đó bạn có thể quan sát thấy nha. Ngoài ra bạn quan sát góc dưới màn hình này là ở đây chúng ta có thể gọi điện này, chat Zalo cũng như là chat Facebook hay là tài khoản này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay thế nào ấy, thì bạn có thể à, chat Zalo này. Đó hoặc là bạn có thể à, chat à, Facebook ở đây nha